Hello, xin chào tất cả các bạn Mình rất vui vì gặp lại tất cả các bạn trong channel của mình Video chính của ngày hôm nay Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách căng hóp mỡ bụng như thế nào Cho những bạn nào mới bắt đầu tập cho bộ môn aerobic nhé Chúng ta cùng nhau khởi động trước khi bắt đầu các bạn nhé Những người chưa biết tập thì sẽ đứng thẳng hai chân, sau đó đẩy toàn thân về phía trước và ra sau, như vậy sẽ không tác động vào phần mà chúng ta muốn tập. Đó là sai nhé các bạn. Tư thế đúng của chúng ta là tách rộng hai chân bằng vai, mũi chân của chúng ta hướng thẳng về phía trước, hai đầu gối của chúng ta sẽ trùng nhẹ xuống hết bụng chặt nhé các bạn để mình xoay ngang cho các bạn thấy rõ ha rồi mình trùng hai đầu gối sau đó mình sẽ hớp chặt bụng lúc này mình sẽ thấy mông mình rất căng ha hớp chặt bụng mở vai ra sau đầu tiên mình đẩy mông về phía trước cảm nhận vùng bụng dưới và bụng trên của mình được khép chặt lại ha sau đó mình kéo mông ra phía sau và bụng trên và bụng dưới của chúng ta lúc này cũng kéo giãn ra ha tiếp tục như vậy chúng ta đẩy mông về phía trước và kéo mông ra sau hóp bụng kéo giãn bụng hóp mở hóp bụng chặt và thở lại nhé các bạn mở hóp mở và hóp mở hóp mở nhớ chúng ta phải di chuyển chậm để cảm nhận cái phần hông của chúng ta ha lưu ý là đầu gối của chúng ta sẽ sẽ cố định một chỗ nhé các bạn chúng ta chỉ cử động cái phần thân ở giữa của chúng ta thôi và phần vai của chúng ta vẫn giữ cố định luôn và khi đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa phần thân trên và phần dưới rồi thì chúng ta hít thở đều hóp chặt bụng trong quá trình mình tập nhé sau khi đã kết hợp được rồi thì chúng ta sẽ phối thêm tay kết hợp thêm tay để cho cơ thể của mình thêm uyển chuyển nhé các bạn Và tiếp theo chúng ta sẽ kết hợp thêm nhạc để cho cái phần bài tập của mình thêm sinh động nhé các bạn